Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha. Đấy thì cái kênh Tiến bóng đá Tiến cũng đã nói nhiều lần với anh em rồi. Thì cái kênh này là cái kênh Tiến vừa mới lập nên uh, cái kênh YouTube chưa có đề xuất nhiều về cái kênh này nên anh em gõ cái từ khóa là Tiến bóng đá chắc sẽ chưa có ra đâu. Đấy thay vào đó anh em có thể tìm kiếm bằng cái tên miền của cái kênh này là Tiến bóng đá 68 ghi liên tiếp này. Đấy anh em chỉ cần gõ trên cái thanh công cụ tìm kiếm của YouTube ghi là tiếng bóng đá 68 là sẽ ra được cái kênh này nha thấy còn cái cách thứ hai là anh em vào cái kênh uh, tiếng soi kèo anh em uh, tìm kiếm ở phía dưới cái, uh, cái cái logo này sẽ thấy cái từ khóa kênh đó anh em bắn vào sẽ thấy được cái đề xuất của kênh tiếng bóng đá nha anh em đấy thì anh em nhớ để lại cho một lượt đăng ký theo dõi hai cái kênh này của tiếng nhá riêng cái kênh uh, tiếng số kèo thì anh em uh, nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh để cho cái kênh này của tiếng mau đạt tới một mức là 1.000 sub uh, để tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video phân tích nhận định cho anh em nhé uh, ok thì quay lại cái video này Tiến ờ, sẽ ờ, phân tích nhận định cho anh em cũng như lên kèo cho anh em về cái kiến riêng của Tiến trong cái trận đấu giữa ờ, Bay Tành với Shitton ballet nhé thì cái đây là cái trận đá bù của vòng 8 ngoại hạng Anh <coughs> đấy thì trước khi đến với phân tích nhận định về trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái mã kèo của hai cái đội này nhé đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra cái mã kèo là uh, chủ nhà Bay Tành chấp đội khách uh, Shitton ballet với mức chấp là một hòa bên cạnh đó còn có mức 1.25 cả chặn này đấy à, ngoài ra còn có má kèo chấp nửa một rồi một trái gửi nữa rất là nhiều má kèo luôn đó còn má kèo tài xỉu thì cũng có bốn má kèo cho anh em lựa chọn à, từ 2.25 2.5 2.75 cho đến 3 hòa đấy ngoài ra còn có má kèo à, tỷ số này tỷ số hiệp 1 hiệp 2 rồi à, ờ, tổng bàn thắng cả hai đội rồi à, tổng số bàn thắng bàn thắng đầu bàn thắng cuối nói chung là rất nhiều má kèo luôn em đó rồi hiệp 1 nè mấy cái tài xỉu hiệp 1 cả trận hiệp 1 nữa đấy thì hiện tại tuy là tiến nhận định rất là sớm cái trận đấu này có thể nói là trước một ngày luôn chủ yếu là để cho anh em tham khảo về các mã kèo thôi vì à, làm cái youtube này tiến phải lên video trước từ nửa ngày đến một ngày thì cái kênh youtube nó mới đề xuất cái video đó để cho anh em có thể tìm kiếm để tham khảo các mã kèo này đó nếu mà tiến làm cặn giờ quá thì anh em sẽ tìm không ra được cái video này để tham khảo đâu đấy thì hiện tại tuy là trang chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm uh, à, 3 à, đến 4 tiếng thì lúc đó nó, nó sẽ có thêm nhiều cái mã kèo khác như là kèo thẻ kèo gốc uh, rồi kèo kèo gung rồi kèo tỷ số nè đặc biệt là cái mã kèo gốc anh em đấy thì cái bóng đá hiện đại thì cái mã kèo gốc rất là uh, có cái tỷ lệ hấp rất là cao so với các mã kèo mà anh em chơi chấp hay là tài xỉu cá chặn đấy thì uh, với những cái tỷ lệ kèo hiện tại thì trước tiên tiến đưa ra cho anh em những cái uh, lựa chọn sự lựa chọn của tiến ấy thì uh, anh em hãy cùng tiến đi phân tích cũng như nhận định về uh, cái cặp đấu này nha đây thì hiện tại đội chủ nhà bay Brighton đang đứng ở vị trí thứ bảy ngoại hạng Anh với 39 điểm sau 24 vòng đấu thì anh em có thể thấy là thằng Brighton này hiện tại đang chỉ kém top 6 là Liverpool với 3 điểm cách biệt à, còn kém top 5 tại ngoại hạng Anh à, chỉ với 5 điểm cách biệt mà thôi và thậm chí cái thằng Brighton này còn đang thi đấu ít hơn Liverpool hai trận này đó và thi đấu ít hơn Tottenham tới 3 trận luôn đó thì Brighton cũng là cái đội mà thi đấu ít trận những tại ngoại Anh mùa này do bị hoãn từ 2 đến 3 trận ở các vòng đấu trước đấy và hiện tại thì à, ở những những vòng đấu sau thì chắc chắn là Brighton sẽ thi đấu nhiều hơn cái đội bóng này vì phải trải qua những trận đấu bù à, tối thiểu là 3 vòng đấy thì với cái số điểm hiện tại cùng cũng như là những cái số vòng đà à, cái số chặn đã mà bay tành đá thì ít hơn so với cái đội bóng này thì cái cơ hội để bay tành lọt uh, chân vào cái vị trí top 6 cũng như là top 5 top 4 của anh này thì vẫn còn nguyên vẹn luôn nha anh em đấy bây giờ chỉ tính sơ cho anh em này riêng cái thằng Tottenham thì đang có được 27 điểm Ủa đang có xin lỗi anh em đang có được 48 điểm sau 27 vòng đấu đấy thì thi đấu hơn bay tành là ba chặn lận đó nếu như điển hình như mà thằng bay tành này thắng được ba chặn liên tiếp bằng số chặn với Tottenham đi thì với 9 điểm có được Brighton vẫn có được 48 điểm và chen chân vào cái vị trí top 4 này đó mọi chuyện thì vẫn chưa thể nói trước được gì trong anh em đặc biệt là Brighton ở mùa giải này đang thi đấu rất là hay luôn đấy <coughs> còn về cái thằng à, chiếc Crystal ballet đội khách thì đang có được 27 điểm xếp ở vị trí thứ 20 à, vị trí thứ 12 ngoại hạng Anh với 26 trận đã qua thì à, thằng chiếc Crystal ballet này tuy đã đứng ở vị trí thứ 12 nhưng anh em có thể thấy là cái bảng xếp hạng tại ngoại anh đặc biệt là cái nhóm cầm đèn đỏ cũng như là cái nhóm cuối bảng xếp hạng hiện tại đang uh, có một cái mùa giải thi đấu rất là đồng đều nha và chênh lệch không quá là nhiều đấy thì cái đội xếp cuối bảng xếp hạng là thằng Southampton thì hiện tại vẫn có được đến 22 điểm còn thằng Leeds này cũng 23 điểm ở vị trí 19 này tiếp theo là vị trí 18 Bournemouth cũng đã có đến 24 điểm và ở vị trí an toàn 17 16 cũng có cùng 24 điểm so với Bournemouth Bournemouth xếp sau do bị âm về cái hiệu số đấy và đồng loạt như vị nói chung với anh em từ vị trí thứ 12 cho đến vị trí áp chót áp chót luôn của các bạn xếp hạng đây áp chót của bạn xếp hạng luôn là từ 12 cách biệt tới vị trí 20 tuy là 8 bậc trên bảng xếp hạng nhưng chỉ cách biệt 5 điểm hơn em đó mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ bằng một vòng đấu một vòng đấu mà thôi đấy và đặc biệt là thằng Chiton Ballet này à, cái dạo gần đây thì thằng thằng này thi đấu rất là tệ nha anh em là anh em thấy này sau 10 trận thi đấu gần nhất thì Chiton Ballet gần như là không biết mùi chiến thắng luôn đó sau cái trận thua Southampton 2-1 mà bị loại khỏi cúp FA thì 9 trận gần đây nhất cái thằng uh, à, à, Chiton Ballet này có đến 5 trận hòa và phải nhận 4 thất bại đó thì uh, ở hai trận gần nhất thì thằng Chiton Ballet này cũng đã phải nhận liên tiếp hai thất bại trước uh, Aston Villa đây trước Aston Villa cũng như là một thất bại 1-0 à, trước Man City trên sân nhà luôn đấy và những cái phong độ gần đây của thằng Crystal Palace à, riêng tiếng thấy thì, thì cái đội này thi đấu uh, tuy là cái thành tích không có chiến thắng nhưng mà đế, nói đến cái mức tệ thì nó cũng không đến nỗi nào nha anh em vậy anh em xem kỹ thì thấy này Crystal Palace đều thua trước các đội bóng lớn thôi đó chính trận gần nhất tại Hoàng Anh Crystal Palace chỉ phải chịu thua trước Chelsea với tỷ số 1-0 cách biệt một bàn thôi và vẫn thua MU với tỷ số 2-1 vẫn là cách biệt một bàn này đấy và cái trận thua tiếp theo là trận thua trước Aston Villa thì ở trận đấu này phải nói là Aston Villa thi đấu rất là hay rất là hay luôn đó công thủ toàn diện luôn và chính Palace phải ờ, uh, Crystal phải chịu nhận thất bại trước cái thằng này đó và cái trận thua thứ tư à, cũng như là trận thua gần đây nhất là thua trước ông lớn Man City cũng với tỷ số cách biệt một bàn 1-0 mà thôi đấy thì thằng Crystal Palace này thua 4 trận tại ngoại hạng Anh đã 9 trận là nhất nhưng mà trong đó có 3 trận đấu là thua trước cái ông lớn nhưng chỉ với cách biệt từ một bàn trở lên mà thôi đó thì với với những cái uh, uh, thất bại uh, trước những ông lớn này cũng như là những trận hòa rất là tốt trước các đội bóng cũng có phong độ khá là cao thì cái thằng Crystal ballet này uh, ở thời điểm hiện tại cũng phải nói là thi đấu không đến nổi tệ nha anh em đấy anh em nhớ rõ nha còn về đội chủ nhà Bãi Tành chủ nhà Bãi Tành thì uh, à, tuy là còn cơ hội cạnh tranh trên à, cái top 4 hiện tại nhưng anh em thấy này phía sau thì Fulham cũng như là Benford cũng như là Chelsea và Aston Villa thì phải nói là à, ờ, 11 đội top trên của Hoàng Anh đều còn cơ hội nguyên còn nguyên vẹn cái cơ hội để tranh chen cái chân vào cái vị trí top 6 của những vị trí top 5 này đấy thì anh em thấy rõ đấy ngoại anh hiện tại được chia ra làm hai hai cái nhóm phải nói là thi đấu rất là quyết liệt với nhau luôn một nhóm là từ thứ nhất cho đến thứ 11 này là đều đang cạnh tranh cái sức top 4 cũng như là top 5 ngoại hạng Anh để giành cái vé dự châu Âu. Còn riêng vị trí thứ 12 đến thứ 20 thì vẫn chưa biết được ai mới là đội gớt hạng vào mùa giải sau. Đấy, ngoại hạng Anh phải nói là à, thời gian mà từ mùa trước đến mùa nãy em càng ngày thì ngoại hạng Anh cái đội bóng thi đấu càng đồng đều nhau hơn. À, bởi vì mới gọi là cái giải đấu ờ, xứ sở sương mù là cái giải ờ, hấp dẫn nhất hành tinh là như thế đó anh em. Đấy, <coughs> và hiện tại thì cái phong độ của thằng Bãi Tành thì Tiến sẽ cho anh em sơ qua này Titan thi đấu khá là tốt luôn Titan phải nói là thi đấu rất tốt ở mùa giải năm nay trải qua 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì thằng Titan này có được uh, ờ, 5 chiến thắng uh, ờ, 4 trận hòa và phải chỉ nhận chịu một thất bại trước cái thằng Fulham với tỷ số 1-0 mà thôi đó trong đó thì có một trận đấu uh, trước uh, Newcastle bị hoãn nha anh em đấy thì với những trận đấu này thì thì thằng Titan đã uh, tích lũy được đến 39 điểm sau 24 vòng đấu đấy một thành tích rất là đáng nể luôn và gần nhất thì thằng Brighton này uh, uh, đã có một chiến thắng hủy diệt trước cái thằng West Ham ngay trên sân nhà tại ngoại Anh với tỷ số là 4-0 này. Đó thì sau cái trận thắng này thì Brighton phải làm khách trên sân của Leeds và ở trận đấu này Brighton đã chấp Leeds với cái mức chấp là nửa trái nhưng mà trận đấu đã về với cái uh, mã kèo tỷ số là hai đều. Đó, một trận đấu cũng rất là hấp dẫn của hai đội bóng này mà anh em nhìn vào cái tỷ lệ mà kiểm soát bóng này có thể nói là thằng Bayern ở mùa này cái hàng tiền vệ của cái thằng Bayern này đang thi đấu phải nói là rất là tốt cũng như về cái mức độ mà kiểm soát bóng đó thi đấu trước các đội bóng mà ờ, tầm trung hoặc là ngang cơ nhau thì Bayern đều à, đều ship ờ, với cái mức là kiểm soát bóng rất là cao từ 55% đổ lên đấy điển hình như trận này đối đầu với Leeds thì Bayern tuy là làm khách nhưng vẫn kiểm soát bóng đến 62% và tung ra được đến 14 cú sút so với 12 cú sút của cái thằng à, Leeds chủ nhà đấy và kết quả thì là hai đều cả chặn và và anh em thấy thì cái phong độ của thằng Brighton cũng như là cái phong độ của cái thằng uh, à, à, ba Brighton này cũng như là cái phong độ của cái thằng Crystal ballet thì đang có cái phần là trái ngược nhau một thằng thì đang có phong độ cực cao tại ngoại anh mùa này còn một thằng thì có phong độ thuộc ở dạng bình thường thôi không đến nổi tệ đấy và so với những gì mà cái mã kèo mà nhà cái đưa ra trận đấu này anh em thấy thì Brighton chấp một hòa trước Crystal Palace tuy là có phong độ cao nhưng với cái mã chấm này thì riêng tiếng để thấy vẫn là hơi cao nha anh em đấy phải nói là chấp rất là cao luôn tiến sẽ cho anh em xem qua về cái lịch sử đối đầu trước khi mà đưa cái mã kèo hợp lý nhất này đấy anh em có thấy này ở lịch sử đối đầu thì trong ờ, bốn trận thi đấu gần nhất riêng có cái trận bay tành với chiếc ballet đây là cái trận ở lượt đi chặn mà đã bù vòng thứ 8 anh em chặn này chặn vòng thứ 8 lượt đi này đó chặn này đã bị hoãn và hôm nay chính là cái ngày mà đã bù lại cái chặn này đấy và trước đó ở chặn lượt uh, về mới đây ở chặn lượt về mới đây chặn lượt về thì trên sân nhà của Sitton Ballet thì cái thằng uh, uh, Brighton uh, Brighton đã bị Sitton Ballet cầm hòa với cái tỷ số là một điều trên sân nhà đấy và trước đó ở hai trận đấu trước đó thì hai thằng này cũng bất phân thắng bại luôn em ở mùa giải trước thì ở lượt đi lượt về đều hòa với kết quả một điều luôn đấy cho thấy cái mã kèo chấp hiện tại của thằng Batan là chấp một hòa là rất là cao so với cái uh, uh, phong độ cũng như là cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, uh, trận hòa 1-1 mới đây ở trận lượt về này đó ở trận lượt ở trận lượt về này thì thằng Batan chỉ chấp ở mức là 0.75 mà thôi đó chỉ chấp với mức 0.75 trên sân nhà của Crystal Palace thôi nha anh em và anh em nhìn vào cái cái tỷ lệ kiểm soát bóng nè phải nói rất là khủng luôn đây thằng Brighton đã kiểm soát bóng đến 74% so với 26% của thằng Crystal Palace ở trận ờ, gặp nhau mới đây nhất tại ngoại hạng Anh đấy và Brighton tung ra được đến 17 pha dứt điểm so với 6 của cái thằng uh, Crystal Palace đấy trong đó thì có 7 pha dứt điểm uh, trúng đích gây nguy hiểm cho uh, ờ, Brighton trước Crystal Palace một cái thông số kiểm soát bóng phải nói là vượt trội so với thằng Crystal Palace luôn nha anh em đấy thì uh, xét về tất cả thì thằng Python này vẫn đang à, cũng như là trên cơ cái thằng à, chiếc thông Ballet rất là nhiều cho dù là cái kết quả gần đây đều là hòa bất thắng thắng bại của hai đội đấy và nhà cái đưa ra mã kèo chấp một hòa ở cái trận à, bù lượt đi này tuy là là bài tành phong độ uh, cao hơn cũng như là cái trình độ cũng cao hơn chiếc thăm ballet hiện tại nhưng với cái mã kèo chấp này thì tiếng uh, không hề nghiêng về thằng phía thằng bài tành chút nào đấy ghiên tiến thì thì nhận định trận đấu này sẽ rất là khó dành cho bay tành luôn chứ không phải là dễ nữa đó Tiếng phân tích nhận định rất là kỹ cho anh em luôn anh em thấy đấy ở những trận đối đầu với liverpool này liverpool hay là man u này còn newcastle này thì bay tành đều có kết quả hòa và rất là khó để thắng được cái thằng này đó không có đơn giản đâu anh em nếu mà thắng cũng chỉ từ cách biệt một bàn mà thôi không quá một bàn mỗi trận đấy cho nên xét về tất cả thì à, với cái mã kèo hiện tại Tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo, hai cái mã kèo duy nhất trong cái cục đối đầu này anh em nhớ nhé. Đây, Tiến sẽ chốt cho anh em là hai cái mã kèo đầu tiên. Anh em bỏ cái đi cái mã kèo chấp một hòa này đi nha. Đầu tiên là Tiến sẽ chốt cho anh em mã kèo ờ, đội khách Shithon Ballet. À, đội khách Shithon Ballet được chấp 1.25 cả chặn nha anh em. Đây. Anh em nhớ nha, vào anh em nên vào cái mã kèo này. Bay Thành chấp 1.25 ờ, anh em vào cái đội này nha. Đấy, Shithon Ballet được chấp 1.25 cả chặn với mã kèo là 1 bỏ 1 ăn 0.84 đấy anh em vào cái đội khách chứ không Bades được chấp này cho tiếng thứ hai là anh em phải vào thêm cái mã kèo là bay tành chấp gốc bay tành chấp 1.5 đến 2.5 góc FT đấy riêng cái mã kèo chấp góc này này anh em hiện tại thì vẫn chưa thấy được cái mã kèo gốc cũng như là cái mã kèo ờ, chấp gốc của hai đội đâu vì hiện tại tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm đấy khá là sớm nên cái mã kèo gốc cũng như là cái mã kèo chấp gốc này vẫn chưa có để anh em vào nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là trên cái trang này nó sẽ có mã kèo gốc từ nhà cái cho anh em đó lúc đó thì à, à, mã kèo gốc sẽ thuộc về bài tành chắc chắn là với à, tỷ lệ kèo trên và bài tành sẽ chấp kèo gốc nha chấp kèo gốc cả chặn trước cái thằng Chiton Ballet này với cái mức chấp là từ 1.5 góc cho đến 2.5 góc đấy nếu mà mức chấp ghê vào cái khoản này thì anh em cứ đầu tư vào cái mã bay tầm chấp góc cho tiếng ok cho anh em đấy nhớ nha anh em nhớ nha cứ đầu tư vào cái mã là bay tầm chấp 1.5 đến 2.5 góc cùng với đó là đầu tư thêm cái mã là Chiton Ballet được chấp 1.25 cả chặn nhớ nha đây là mã kèo góc đây là mã kèo góc nhớ nha anh em đây là riêng đây là mã kèo gốc còn đây là mã kèo cả chặn cả chặn thì anh em nằm đội cách đó riêng mã kèo gốc thì anh em nằm bay tành chấp gốc cho tiếng ok cho anh em đấy và tiến cũng chia sẻ thật lòng với anh em có nhiều anh em mà hỏi tiến ấy là vào nhóm có thu lọc thu phí gì không anh hay là uh, các mã kèo mạnh cho trên nhóm có chuẩn không này nọ các kiểu thì tiến nói thật với anh em tiến cũng như những anh em mà thôi chỉ là việc là tiến am hiểu về bóng đá tiếng am hiểu về bóng đá thôi chứ không bao giờ mà biết trước được kết quả hết đấy này là tâm sự thật lòng nha tiến là cái người mà em hiểu về bóng đá cũng như là là tiến có được những cái thông tin quan trọng trước cái thềm trận đấu diễn ra cũng như là về cầu thủ này có cầu thủ nào vắng cầu thủ nào ra sân với sơ đồ nào rồi chơi công hay thủ rồi đội nào cần điểm nhất trong cái cuộc đối đầu đó và cái à, phong độ gần đây của hai đội ra sao đấy tiến phải phân tích rất là kỹ càng nên mới dám chốt lên các mã kèo cho anh em tham khảo đó riêng các mã kèo mà tiến đưa lên youtube tuy là ở mức tham khảo thôi nhưng mà tiến vẫn phân tích rất là kỹ càng chứ không phải là cho bừa cho bảy anh em đấy còn cái trường hợp mà vào nhóm thì chắc chắn là tiến không bao giờ thu phí từ anh em vào nhóm của tiến thì chỉ cần có hai điều kiện mà tiến đưa ra anh em mà đáp ứng đủ thì tất cả đều được vào nhóm để cùng đồng hành đầu tư một cách hiệu quả cùng với tiến nhất ở uh, cái bộ môn manh bóng này trong cái chặng đường phía trước đấy thì trước tiên anh em phải có một cái số vốn một cái số vốn tối thiểu là cũng từ một hai củ trở lên anh em nhớ nhá cái việc đầu tiên phải có số vốn ít nhất cũng từ một củ đến hai củ trở lên còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó anh em đáp ứng được hai cái điều kiện này thì tất cả anh em đều được vào nhóm để cùng đồng hành với tiếng vì sao mà Tiến ra hay điều kiện đó? Thứ nhất, anh em có số vốn một hai cũ thì Tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em. Cũng như là Tiến cho anh em các mã kèo này như là kèo này hay là kèo chấp hay là kèo gốc thì bắt buộc Tiến sẽ kêu anh em dằn lại cái mã kèo tỷ số đó để tránh đi những cái trường hợp mà thua lỗ đó để hạn chế nhất có thể và à, có khi mà anh em theo tiếng tuy là thua những cái mã kèo chấp nhưng bù lại anh em thắng được những mã kèo tỷ số cũng như kèo gốc lúc đó anh em lời ngược luôn nữa đấy cái việc đó là phải có vốn từ một hai củ trở lên tiếng nói là như vậy chứ đừng có cầm vài ba trăm vào rồi xin vào nhóm đi lấy kèo đi chơi chỗ khác rồi rồi chơi bóng ngoài qua thầu qua cò nói thật với anh em chứ là anh em suy nghĩ bỏ vài trăm vô mà mà ăn lên vài củ vài chục củ thì không có chuyện đó xảy ra đâu anh em đấy còn anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cò để làm gì đó giống như cái kèo này đi bay tành chấp một hòa ăn 1.078 chấp ít nhưng mà ăn ít là anh em cũng thấy được tương đối cái mã kèo này là tương đối ít so với tiếng thấy rồi đấy nhưng mà nếu mà anh em chơi trên gian thì anh em chấp mộng hòa ăn một à, bỏ ra một ăn 0.78 thử anh em chơi bên ngoài cái mã kèo này coi thằng thâu thằng cò nó chỉ đưa cho anh em cũng với mức chấp một hòa này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là một ăn 0.6 thôi đấy chắc chắn là như vậy luôn có khi là nó bỏ cái kèo này luôn nó sẽ cho anh em cái mã kèo là 1.25 với cái mức ăn 2.6 này nhưng nó chỉ cho anh em cái mã kèo 1.25 ăn với cái mức 1.78 thôi tụi nó cắn rất là nhiều tụi anh em luôn mấy thằng này mấy thằng thầu mấy thằng cò đấy nói thẳng là như vậy anh em không cần phải chơi qua tụi nó làm gì đâu anh em thua anh em mất tiền anh em thắng thì bị tụi nó ăn tiền tụi anh em đó tụi nó sống như vậy thì thì anh em phải chơi tụi nó làm gì đúng không mình chơi banh bóng mà mình chơi như vậy là mình mất tiền ngu rồi chứ nói gì đến mấy cái vụ mà mà mà phải chơi qua đầu qua cò thà cho trên trang ăn thua cũng chẳng ai biết hết đấy tiếng nói thẳng mặt những tụi nó là như vậy anh em thích thì anh em vào còn không thích thì thôi ok cho anh em <coughs> còn cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiếng thì ờ, chơi cùng trang với tiếng rất là rất là có lợi nè không bị mất like mất cỏ mất phí gì hết mà ngược lại tiến sẽ sâu kỹ các mã kèo cũng như là tụi mình chia cùng trang với nhau tiến sẽ biết được cái mã kèo nào ăn với tỷ lệ nào và tiến sẽ rất là dễ phân chia cho anh em là vào kèo nào để có lãi rồi không nên vào kèo nào đấy chứ chơi chơi như vậy mới gọi là đầu tư bóng đá một cách hiệu quả đúng anh em đấy thì nói tóm lại chỉ cần anh em có số 4 từ một hai cũ trở lên và điều kiện thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến đó thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng đồng hành kiếm cơm gạo ở chặng đường phía trước ok cho anh em đó thì tiến chỉ muốn nói với anh em để thôi và chốt lại tiến đã lên cho anh em hai mã kèo ở cái cuộc đối đầu này chiếc Chiton Ballet được chấp 1.25 cả chặn đây là mã kèo chấp thằng Chiton Ballet nhớ nha còn thứ hai là anh em vào cho tiến cái kèo gốc thứ hai là kèo gốc đây tiến ghi rõ hơn cho anh em này thứ nhất thứ nhất là kèo chấp nha anh em đó thứ nhất là kèo chấp thứ hai là kèo gốc thứ hai là kèo chấp gốc ok cho anh em đấy anh em nhớ nha thứ nhất là anh em vào cho tiếng cái mã kèo chấp hàng chiếc top ballet này được chấp 1.25 cả chặn thứ hai là kèo gốc kèo chấp gốc bay tành chấp 1.5 đến 2.5 gốc cả chặn đấy nhớ hai mã kèo này cho tiếng nha ok thì uh, tiếng cũng sẽ xin kết thúc cái video này tại đây anh em ờ, nào nếu mà yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến soi kèo cũng như là cái kênh ờ, Tiến bóng đá này nha đấy thì ờ, cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư